Tuy nhiên để nói là qua cơn bĩ cực tới hồi Thái Lai thì còn phải xem xét liệu những kế hoạch của bản mệnh có được chuẩn bị kỹ càng và được thực hiện thành công hay không. Bởi lẽ ngoài cát tinh thì vẫn còn hung tinh đeo bám, cản trở tuổi thìn khá nhiều trên con đường đã chọn. Trong năm canh tí, tài lộc tăng tiến, người tuổi thìn nhân duyên khá vượng, mọi chuyện nhờ thế mà cũng được xử lý nhanh chóng và thuận lợi. Vận trình khởi sắc có lợi cho các dự án hợp tác kinh doanh, bán hàng, thành tích đạt được sẽ tăng vọt, tạo mức thu nhập ổn định và không ngừng tăng tiến cho con giáp này. Trong cuộc sống hàng ngày, bản mệnh cũng cần phải biết cách hưởng thụ và thư giãn bản thân. Mặc dù cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn vất vả, công việc căng thẳng và nhiều áp lực cả về thể chất và tinh thần. Bên cạnh đó, tuổi thìn đừng quên rằng trong năm vẫn còn điềm báo sung sát, cần phải lưu ý không nên đắc tội với người khác, dễ vướng phải họa khẩu thiệt thị phi, thậm chí kiện cáo ra vào tòa án, cũng dễ bị phá tải hào lộc. Con giáp này có thể bị thương tích trên người nên phòng tránh tai họa bất ngờ do đồ kim loại hay vật sắc nhọn gây ra. Nên lưu ý hạn chế đi đến những nơi có nhiều nước như ao hồ, sông suối. Cũng tránh tới nơi ẩm ướt tối tăm, sát khí nhiều mà dương khí cạn để không gặp chuyện chẳng lành. Tử vi sự nghiệp năm 2020 của tuổi thìn Sự nghiệp lợi về các dự án hợp tác làm ăn, kinh doanh buôn bán – bản mệnh có thể dựa vào chính sức lực của mình để thực hiện những mục tiêu như mong muốn và hoàn thành các kế hoạch đề ra một cách xuất sắc. Người tuổi thìn dù làm ở vị trí nào cũng đều có thể giành được thành công, nhất là những người làm trong lĩnh vực kinh doanh thì khả năng thành công lại càng cao. Chẳng những thăng quan tiến chức mà còn có thêm thu nhập. Tuy nhiên, con giáp này phải tự mình lên kế hoạch cho mọi chuyện thay vì có cấp trên chỉ dẫn và tự đốc thúc bản thân giữ vững tinh thần quyết tâm Mặc dù nhờ cắt tinh hỗ trợ nên mọi chuyện về cơ bản khá nhẹ nhàng và thuận lợi, nhưng vẫn đòi hỏi con giáp này phải kiên trì. Người tuổi thìn sẽ nhận được những mức đại ngộ tăng tiến, đồng thời có thêm nhiều tiền lương thưởng cho nỗ lực của mình. Bản mệnh nên tiến hành đầu tư vào những lĩnh vực dự án liên quan đến hành thủy hay hành kim sẽ dễ thu lợi nhuận hơn. Các dự án về thủy lợi, thủy sản, ẩm thực, tài chính, hàng kim loại sẽ là những lĩnh vực mà bản mệnh nên tham khảo Tử vi tài lộc năm 2020 của tuổi thìn Tuổi thìn gặp cục diện tí thìn bán hợp cùng trợ lực nên đường tài lộc cực kỳ lý tưởng. Trong năm, con giáp này không cần phải lo lắng quá nhiều về vấn đề tiền bạc. Bản mệnh có thể dựa vào chính sức mình, dùng trí thông minh và năng lực của bản thân để đổi lấy tài lộc về tay, cũng đạt được nhiều thành công mà có được sự tăng tiến trong đường thưởng và mức đãi ngộ. Khoảng thời gian này, người tuổi rồng có thể tham gia các dự án hợp tác kinh doanh buôn bán sẽ dễ thu lợi nhuận, nhất là các dự án có liên quan đến thủy lợi, thủy sản, đồ ăn uống ẩm thực, đồ kim loại hay tài chính thì sẽ may mắn hơn nhiều, nguồn thu không ngừng lớn mạnh. Tử vi tình duyên năm 2020 của tuổi thìn Tuổi thìn tuy đào hoa không nhiều nhưng bản thân lại có nhân duyên khác giới cực tốt, con giáp này dễ dàng tìm được cơ hội tiếp cận và làm quen với người mình có cảm tình. Nam mạng tuổi thìn thông minh tài giỏi và có phần thực tế, hoàn toàn có thể tìm được một nửa phù hợp với mình. Đôi bên cùng bị hấp dẫn bởi đối phương, khả năng thành đôi khá cao, song cần nhớ phải chủ động hơn trong chuyện tình cảm, bởi nhân duyên này không phải là đào hoa vượng mà có, chỉ là cơ hội mà nhân duyên đem lại mà thôi, không nắm bắt thì cơ hội sẽ tan biến. Nữ mạng tuổi thìn không có nhiều biến động trong vận trình tình cảm, mọi thứ bình bình không có gì đặc biệt. Người có đôi vẫn giữ mối quan hệ ở mức bình ổn, còn người độc thân thì chưa thực sự sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ mới. Thời điểm năm 2020 nhân duyên không tồi, người tuổi thìn hãy nhân cơ hội này để kết bạn làm quen với nhiều người hơn nữa. Có thể bằng nhiều cách để tìm kiếm người phù hợp với mình, đừng chỉ ngồi im một chỗ chờ tình yêu tới. Bản mệnh cần phải chủ động và tích cực hơn bởi thanh xuân trôi qua trong chớp mắt không thay đổi thì khó có thể tạo được một bước đột phá trong chuyện tình cảm của mình. Tử vi sức khỏe năm 2020 của tuổi thìn Sức khỏe của con giáp này trong năm khá tốt, không có nhiều vấn đề lớn và nghiêm trọng. Thái tuế trong năm là cát tinh, song vẫn có hung tinh đeo bám, nên khó tránh khỏi những thương tích nhỏ, nhưng không ảnh hưởng tới tổng thể sức khỏe của bản thân. Tuy nhiên, con giáp này nên nhớ tránh đi đến những nơi ẩm ướt tối tăm hay nhiều nước như sông hồ, ao suối, nơi âm khí vượng để tránh hậu họa về sau. Người tuổi thìn cũng nên lưu ý sắp xếp gọn gàng kín đáo những vật kim loại sắc nhọn trong nhà để tránh thương tích không đáng có. Cạnh bàn, cạnh tủ nếu quá sắc bén thì cũng nên tìm cách để khắc phục. Hạn chế tham gia các hoạt động mạo hiểm hay hoạt động ngoài trời để giảm khả năng thương tích cho bản thân mình. Ngoài ra, người tuổi thìn cũng có thể bị cảm cúm hay mệt mỏi do thời tiết, nên tăng tập luyện thể dục thể thao, ăn uống ngủ nghỉ khoa học để tăng sức đề kháng cho mình. 2. Tử vi năm 2020 chi tiết từng tuổi Tử vi tuổi canh thìn sinh năm 1940, năm 2020. Vận trình có nhiều bước tiến triển, tuy nhiên do năm vừa rồi chịu tác động của xung thái tuế nên sức khỏe bị ảnh hưởng nhiều, một số người vẫn còn bệnh tật trong người. Song con giáp này cũng không cần lo lắng quá mức bởi bệnh tình sẽ có biến chuyển tốt, tuy nhiên đừng mong có thể khỏi được hoàn toàn. Dù sao tuổi mão cũng đã cao, sức đề kháng không còn được tốt như thời thanh niên, không tới mức đau ốm liên miên đã là điều may mắn rồi. Một số người sức khỏe trước giờ luôn rất tốt thì trong năm cũng đừng chủ quan, hung tinh ngũ quỷ nhập mệnh có thể gây ra những tai họa bất ngờ, đi đâu làm gì cũng cần phải lưu ý đề phòng. Tử vi tuổi nhâm thìn sinh năm 1952 năm 2020. Con giáp này thời trẻ sự nghiệp lẫy lừng, có quyền có thế, về già vẫn giữ được danh tiếng cho mình. Nói chung vận trình của người này luôn thuận buồm xuôi gió. Những năm tuổi già hưởng trọn vinh hoa phú quý, chẳng phải lo phiền. Cuộc sống thanh nhàn vui vẻ, thời gian rảnh lại cùng bạn bè tụ họp chuyện trò. Bản mệnh có thể đăng ký tham gia các câu lạc bộ phù hợp hay đi du lịch theo tập thể để tinh thần được thư giãn, giải tỏa áp lực nếu có. Song nên nhớ cẩn thận đề phòng kẻ xấu không thừa, Đừng chủ quan nghĩ rằng mình đã đi qua gần hết đời người, biết hết mọi sự trên đời mà chủ quan, dễ bị kẻ xấu lừa gạt. Đừng mạo hiểm tin vào việc đầu tư lãi suất cao, tốt nhất nên lựa chọn cách đầu tư ổn định, sử dụng tiền bạc hợp lý, tránh để tuổi già còn bị lừa mất tiền, ăn dưỡng. Bất cứ việc gì cũng nên thương lượng bàn bạc với người thân, đừng cố chấp làm theo ý mình, cũng đừng ôm đồm quá mà hại tới sức khỏe. Theo thời gian, tuổi tác ngày một tăng dần, người tuổi nhâm thìn không nên ăn đồ sống, đồ lạnh hay đồ cay nóng, hạn chế hút thuốc uống rượu, năng tập luyện thể dục thể thao vừa với sức mình để thể chất khỏe mạnh và tăng sức đề kháng tốt hơn. Tử vi tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964, năm 2020. Khoảng thời gian đầu năm sự nghiệp thuận lợi, có đà thăng tiến nên chú ý để nắm bắt cơ hội ngay khi có được. May mắn chỉ có một phần, quan trọng là do con giáp này phải dựa vào chính năng lực của bản thân – Nỗ lực thì ắt sẽ giành được thành quả như mong muốn. Tuy nhiên nên chú ý lượng sức mình, đừng theo đuổi những thứ quá xa vời, chọn lọc cho mình mục tiêu hợp lý, thấy đủ là đủ, đừng nên gượng ép nếu vượt ngoài khả năng. Thời điểm cuối năm vận trình dần giảm sút, nếu tuổi giáp thìn có dự định đầu tư thì cần cực kỳ thận trọng, hạn chế đầu tư với quy mô lớn, khả năng mất tiền hao của rất cao. Đã xác định đổ tiền đầu tư thì việc gì cũng phải tự mình làm, tìm hiểu thật kỹ trước khi quyết định đừng thấy bước đầu suôn sẻ mà đắc ý, quên mất phải khiêm nhường. Về phương diện tình cảm, bản mệnh và người ấy cần dành cho nhau khoảng trời riêng, đừng can thiệp mọi điều trong cuộc sống của đối phương, thường xuyên chia sẻ tâm sự với nhau những điều mình còn mong mỏi, thổ lộ những bí mật vùi sâu, mâu thuẫn nếu có nảy sinh thì nên giải quyết sớm, đừng để nó trở thành mối quan ngại làm dạn nứt mối quan hệ. Tử Vi tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 năm 2020 Vận trình nửa đầu năm 2020 của con giáp này khá tốt, có được nhiều bước phát triển mới trên con đường sự nghiệp, khám phá thêm nhiều lĩnh vực mới mẻ. Bản mệnh chủ động đưa ra ý kiến của mình, cố gắng hết sức để nâng cao hiệu quả công việc. Người tuổi bính thìn cần lưu ý về các mối quan hệ xã giao, tìm cách để cân bằng, giữ thái độ hòa nhã kiêm nhường, đừng gây mâu thuẫn với đồng nghiệp, giữ cho các mối quan hệ ở nơi làm việc hài hòa nhất có thể. Người làm ăn kinh doanh nên kiên nhẫn chờ đợi thời cơ, chứ nên vội vàng hấp tấp hay mạo hiểm tiến hành, bất cứ chuyện gì cũng cần phải suy nghĩ thực tế, đừng mơ mộng mà mất tiền hao của. Nếu có ý định đầu tư thì nên theo dõi kỹ càng từng biến động của thị trường, cũng đừng bỏ qua bất cứ một chi tiết nào trong kế hoạch của mình, cố gắng để hạn chế rủi ro xuống mức thấp nhất. Trong năm nhân duyên không được tốt, con giáp này không duy trì được các mối quan hệ cũ và gây dựng được thêm các mối quan hệ mới, dễ bị người khác cô lập, ảnh hưởng đến các phương diện khác. Tử Vi tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988 năm 2020, vận trình trong năm khá lý tưởng. Đường công danh có quý nhân nâng bước, mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió. Có nhiều cơ hội để thăng quan tiến chức, lương bổng cũng cao hơn. Bản mệnh có các mối quan hệ xã giao, nhân duyên cũng khá tốt, song cần chú ý phân biệt rõ ràng người tốt, kẻ xấu. Đừng để mình tin lời kẻ xấu mà đầu tư khoản tiền lớn vào nơi không đáng tin cậy. Cũng đừng hiểu lầm người tốt mà khiến cho quý nhân xa dần. Bên cạnh đó, người tuổi mậu thìn cũng nên học cách kiểm soát cảm xúc tốt hơn trong mọi hoàn cảnh. Dù gặp chuyện gì cũng cần phải bình tĩnh. Chuyện quan trọng nên bàn bạc cùng với mọi người, chứ đừng tự ý quyết định. Chớ nóng vội, cần bình tĩnh chờ đợi thời cơ. Đừng bốc đồng xúc nổi mà dễ làm hỏng việc. Về phương diện sức khỏe, con giáp này nên sắp xếp thời gian làm việc nghỉ ngơi hợp lý. Ăn uống điều độ, nên chọn đồ thanh đạm, hạn chế ăn uống ở hàng quán hay những nơi không đảm bảo vệ sinh. Tử vi tuổi canh thìn sinh năm 2000, năm 2020. Con giáp này sẽ có được nhiều khả năng thành công trên con đường thi cử, học hành. Bản mệnh giành được thành tích không tồi, có tính cách vui vẻ, lạc quan nên được thầy cô bạn bè xung quanh yêu mến. Áp lực từ gia đình và nhà trường không quá lớn, tuổi canh thìn có nhiều thời gian rảnh rỗi, cuộc sống khá nhẹ nhàng, nhưng cần sắp xếp mọi việc cho hợp lý. Người tuổi canh thìn nên tập trung nghe giảng, chuyên tâm học hành cho tốt tạo nền tảng vững vàng cho tương lai sự nghiệp sau này. Với những con giáp đã đi làm thì nên giữ cho mình tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, chăm chỉ chịu khó, tìm kiếm cơ hội để nhanh chóng rút ngắn khoảng cách của mình với mọi người. Có thể tranh thủ thời gian rảnh rỗi để học thêm kiến thức, tích lũy thêm kinh nghiệm cho mình. Ngoài ra, bản mệnh được nhắc nhở tránh nảy sinh tranh cãi, xung đột với mọi người, cố gắng giữ mối quan hệ dĩ hòa vi quý với đồng nghiệp và cấp trên, đừng chấp nhặt hay phản ứng thay quá, nếu sự việc không quá nghiêm trọng thì nên nhún nhường là hơn. 3. Tử vi tuổi thìn năm 2020 chi tiết từng tháng Tử vi tuổi thìn tháng 1 âm lịch năm 2020 Mọi phương diện của người tuổi thìn đều thuận lợi, vận khí cực vượng là khởi đầu tốt trong năm mới. Con giáp này được bạn bè, đồng nghiệp giúp đỡ rất nhiều. Mọi nhiệm vụ được giao đều hoàn thành xuất sắc vượt mức mong đợi. Tài lộc tăng tiến, dù là chính tài hay thứ tài đều vô cùng lý tưởng – có nhiều cơ hội đón tài lộc bất ngờ về tay, không có nỗi lo về cơm áo gạo tiền, chi tiêu thoải mái. Đường tình duyên của con giáp này cũng được như ý, người tuổi thìn có thể thu hút sự chú ý của người khác phái bằng sức hấp dẫn của riêng mình, điều kiện của đối phương không phải tệ. Nếu cảm thấy hợp ý thì nên lựa chọn thời cơ để bày tỏ tình cảm, cơ hội đến thì hãy nắm bắt, nhanh chóng thoát khỏi tình trạng độc thân. Tử vi tuổi thìn tháng 2 âm lịch năm 2020 Tuổi thìn dễ đau khổ vì chuyện tình cảm không mấy suôn sẻ, vận trình tình duyên xa sút Người đang yêu thường vì bận bịu với công việc mà thiếu quan tâm, chăm sóc cho nửa kia của mình, tạo cơ hội cho kẻ thứ ba xuất hiện. Chính vì thế mà tình cảm đôi bên sẽ dễ nảy sinh nhiều dạng nứt. Nếu không giải quyết ổn thỏa thì sẽ nhanh chóng khiến cho tình cảm tan vỡ, phai nhạt. Song sức khỏe trong thời gian này lại khá tốt, con giáp này không dễ bị bệnh tật đe dọa. Có điều cần lưu ý chuyện ăn uống, nên hạn chế ăn đồ cay nóng, đồ ăn có tính kích thích cao như hành, tỏi để tránh ảnh hưởng tới chất lượng giấc ngủ, hạn chế uống rượu, hút thuốc. Tử vi tuổi thìn tháng 3 âm lịch năm 2020. Đường sự nghiệp của con giáp này vẫn đang trên đà phát triển tốt, tuy nhiên phương diện tài lộc lại không có chuyển biến gì nhiều. Trong công việc, người tuổi thìn được cấp trên yêu ái trọng dụng, có thể được phái đi bồi dưỡng ở nơi khác, cũng có thể đi công tác khảo sát dài ngày. Bản mệnh cần nắm bắt cơ hội hiếm có này để nâng cao năng lực của mình trên mọi phương diện. Đối với vận trình tài lộc, tuy không xui xẻo gặp họa mất tiền, nhưng rất có thể hao tài tốn của vì thói quen mua sắm của mình. Con giáp này dễ siêu lòng trước những món đồ có vẻ ngoài lấp lỉnh, xa xỉ, đổ cả đống tiền vào những thứ không thực sự cần thiết. Tuổi thìn nên kiểm soát bản thân tốt hơn, đừng tự khiến mình mang thêm áp lực về tiền bạc, thậm chí rơi vào khủng hoảng kinh tế. Tử vi tuổi thìn tháng 4 âm lịch năm 2020 Tình duyên và tài lộc trong tháng này sẽ có những chuyển biến theo hướng tích cực, nhất là về thứ tài. Thời điểm cuối tháng vận trình sẽ vượng phát vô cùng, chính bản mệnh cũng không thể ngờ tới. Vận trình khá lý tưởng do được thần tài che chở. Chuyện làm ăn kinh doanh thuận lợi, các đơn hàng tới tấp bay về, lợi nhuận tăng lên gấp bội – người tuổi thìn sẽ có được hạnh phúc của riêng mình, vận đào hoa vượng, bản mệnh nhận được rất nhiều sự chú ý của những người khác giới. Người độc thân đứng trước nhiều lựa chọn cần phải tỉnh táo để tìm được người thực sự phù hợp với mình. Với những bạn đã có đôi, cần giữ khoảng cách với những người khác phái xung quanh mình, đừng dễ dàng dao động. Tử vi tuổi thìn tháng 5 âm lịch năm 2020 Con giáp này sẽ phải đối mặt với những biến động khá lớn trên con đường sự nghiệp, Nhìn tổng quát thì vận trình đang dần đi xuống, áp lực ngày càng gia tăng, sức khỏe cũng không được ổn định cho lắm. Bản mệnh không chỉ dựa vào sức của riêng mình để hoàn thành công việc mà thường cần đến sự giúp đỡ, hỗ trợ của mọi người. Trong tình huống khó khăn, tuổi thìn nên bình tĩnh, đừng quá hoang mang. Cần tìm cách để nâng cao năng suất lao động, bồi dưỡng thêm kiến thức và năng lực làm việc của mình. Đừng để bản thân trở thành gánh nặng của tập thể. Về phương diện sức khỏe, con giáp này thường gặp phải những tai nạn bất ngờ, tuy nhỏ thôi nhưng cũng có thể bị va vấp, sức sát, chảy máu. Tuổi thìn cần chú tâm hơn khi làm bất cứ việc gì, chớ nhanh ẩu và tự bảo vệ bản thân khi có sự cố xảy ra. Tử vi tuổi thìn tháng 6 âm lịch năm 2020 Đường tình duyên của người tuổi thìn bắt đầu có những dấu hiệu tích cực hơn. Tuy không quá lớn nhưng so với khoảng thời gian trước đó, con giáp này có thể tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình – nếu bản mệnh thầm thương trộm nhớ người ấy đã lâu thì đừng che giấu tình cảm của mình mãi nữa. Hãy dũng cảm bộc bạch tình cảm của mình, chọn thời điểm thích hợp, không gian thích hợp để tỏ tình. Khả năng thành công trong tháng 6 âm lịch này khá cao. Tuy nhiên, tình hình sức khỏe vẫn chưa được tốt lắm. Tuổi thìn cần phải tăng cường tập luyện thể dục thể thao, ăn uống đủ chất, ngủ nghỉ đúng giờ để tăng sức đề kháng cho mình. Nếu con giáp này tuổi nhỏ muốn học bơi thì cần có người lớn giám sát, tốt nhất là những người có khả năng bơi lội tốt. Tuyệt đối không được bơi một mình ở những nơi sâu, nguy hiểm, thậm chí là có bạn bè chơi cùng cũng không nên, tránh xảy ra sự cố đuối nước đáng tiếc. Tử vi tuổi thìn tháng 7 âm lịch năm 2020 Vận trình công danh sự nghiệp của tuổi thìn bắt đầu khởi sắc, nhìn chung không gặp phải khó khăn hay trở ngại gì quá lớn. Đường tài lộc thì không được tốt đẹp như thế, mọi thứ có xu hướng đi xuống. Người tuổi thìn kiên trì với mục tiêu mình đã chọn, quyết tâm thực hiện điều mình đã bắt đầu trong công việc. Mỗi một nhiệm vụ được giao, con giáp này đều hoàn thành xuất sắc, không để xảy ra sai sót gì đáng kể. Song đường tài lộc vẫn có phần ảm đạm, phần nhiều là do con giáp này đang chi tiêu quá nhiều, thu chẳng đủ để bù chi. Con giáp này tiêu tốn khá nhiều tiền bạc vào chuyện ăn uống, vui chơi giải trí. Trong tháng, bản mệnh nên học cách kiểm soát bản thân, nhất là những người đang là trụ cột trong gia đình – Đừng khiến người thân của mình phải chịu khổ trong khi bản thân có khả năng chăm lo chu toàn cho họ. Tử vi tuổi thìn tháng 8 âm lịch năm 2020 Sự nghiệp của con giáp này có phần chững lại, vận trình biến động lớn, đường tình duyên không được ổn định, tổng thể vận trình xuống dốc không phanh, người tuổi thìn công việc bận rộn, áp lực gia tăng, lại bị đồng nghiệp chèn ép, các cuộc đấu tranh nơi công sở khiến cho những chú rồng mệt mỏi khi phải ứng phó, có lúc sức tàn lực kiệt, chỉ muốn từ bỏ con giáp này nên bình tĩnh, giữ cho đầu óc sáng suốt để đấu lại với những kẻ tiểu nhân mà không làm hại tới mình. Đừng dùng tình cảm cho những việc cần đến lý trí. Ngoài ra, chuyện tình cảm luôn trong tình trạng căng thẳng, các cặp đôi không ngừng nảy sinh tranh cãi, mâu thuẫn. Con giáp này cần kiểm soát cảm xúc của mình, đừng để những áp lực của công việc khiến mình trở nên nóng nảy. Chút giận vô cớ khiến cho mối quan hệ của mình bị ảnh hưởng. Tử vi tuổi thìn tháng 9 âm lịch năm 2020 Vận trình khá ảm đạm khi mà đường tài lộc và sức khỏe của con giáp này đều vẫn đang xa sút nghiêm trọng, công việc và tình cảm ở mức bình ổn. Trong tháng này, bản mệnh cần thận trọng khi đầu tư. Những người tham gia vào các mục tiêu đầu tư mạo hiểm, chơi cổ phiếu, buôn bán nhà đất dễ chịu phải tổn thất lớn. Người làm ăn kinh doanh nhỏ cũng chẳng khá khẩm hơn, lợi nhuận thu được chẳng đáng là bao, thời thế thay đổi, thậm chí phải bán tống bán tháo để thu lại nguồn vốn bỏ ra ban đầu. Về phương diện sức khỏe, người tuổi rồng làm công sở hay phải ngồi lâu một chỗ có nguy cơ mắc các bệnh về mắt và cột sống. Cần lưu ý thường xuyên thay đổi tư thế, thi thoảng đứng dậy đi lại để giúp mắt đỡ nhức mỏi. Cột sống cũng không phải chịu sức ép quá lâu, tránh các bệnh như thoái hóa đốt sống cổ, đốt sống lưng. Tử vi tuổi thìn tháng 10 âm lịch năm 2020, công việc và tình cảm đều không được lý tưởng và gặp phải không ít khó khăn trở ngại. Bản mệnh cần ý thức được những thiếu sót của bản thân, biết được điểm yếu của mình nằm ở đâu nhưng lại chưa tìm được cách để nâng cao năng lực, bù đắp cho những thiếu sót đó. Con giáp này cũng đang loay hoay trong việc xử lý các mối quan hệ xã giao. Tuổi thìn chưa nắm được bí quyết để hòa hợp với mọi người, thường vô tình đắc tội với người khác, gây cho đối phương những tổn thương tinh thần. Về phương diện tình cảm, con giáp này cảm thấy hoang mang chưa xác định được mình mong muốn gì. Tình cảm đôi bên khi nồng nhiệt, khi lại lạnh nhạt – Người độc thân cũng gặp phải tình trạng này khi theo đuổi người trong mộng. Bản mệnh sẽ phải đau đầu và tốn nhiều thời gian, công sức để giành được trái tim của đối phương. Tử vi tuổi thìn tháng 11 âm lịch năm 2020 Người tuổi thìn cần đặc biệt cẩn thận cả trong công việc và cuộc sống hàng ngày. Vận trình công danh sự nghiệp vẫn đang ngày càng xuống dốc không phanh. May mắn là đường tình duyên, tài lộc và sức khỏe đã có những chuyển biến tích cực, Công việc của con giáp này thường xuyên gặp phải ngán trở hay sự cố không thể chống đỡ được như bị đồng nghiệp đùn đẩy, đổ trách nhiệm, bị khách hàng cố tình gây khó dễ, bị cấp trên chèn ép, chẳng phân biệt phải trái đúng sai. Trong tình huống này, bản mệnh cần phải giữ cho mình sự bình tĩnh và sáng suốt để không mắc sai lầm. Người ta đã sai, mình còn sai hơn. Hãy sống khiêm nhường, làm gì cũng lẳng lặng mà làm, đừng khoe khoang phô trương thanh thế mà khiến khơi gợi kẻ tiểu nhân. Tuổi thìn cũng đừng quá khắt khe tính toán quá mức. Người khác làm điều xấu thì cố gắng bỏ qua, nếu không sẽ chỉ gây hại cho chính mình, tự làm bản thân mình cảm thấy mệt mỏi và khó chịu. Tử vi tuổi thìn tháng 12 âm lịch năm 2020 Vận trình trong tháng cuối năm canh tí này khá tốt, cả tình yêu, sự nghiệp, tài lộc và sức khỏe đều có những bước tiến triển đáng chúc mừng. Có thể nói đây là tháng thu hoạch của những người tuổi rồng. Về phương diện sự nghiệp, con giáp này sau bao nhiêu ngày tháng vất vả, khổ cực, cuối cùng cũng đã gặt hái được thành công. Bản mệnh có cơ hội được cấp trên ưu ái, cân nhắc lên vị trí cao hơn, trao cho nhiều trọng trách, lương thưởng đại ngộ cũng theo đó tăng tiến trông thấy. Đường tình duyên đón tin vui tốt lành, các cặp đôi yêu nhau đã lâu sẽ tính tới chuyện hôn nhân trọng đại. Đôi bên cùng nhau gây dựng hạnh phúc gia đình của mình. Người độc thân đào hoa vận thắm sắc, có hy vọng tìm thấy đối tượng ưng ý